Đố mấy bạn, những bạn đang xem video Trong ba người đang đứng ở đây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 Xin giới thiệu bạn, đây chính là đằng sau lưng mình Xin giới thiệu bạn, đó chính là B-Team Yeah Ok bạn ơi, mình nghĩ rằng những bạn nào mà đã xem video của mình cùng với cái thành viên của Hero Team thì chắc các bạn cũng biết đến B-Team rồi đúng không? Thì B-Team chính là một team mới lập, là một team thứ hai của Hero Team luôn nha và là một người bạn đồng hành của Hero Team. Đó, ok. Thì xin giới thiệu bạn, đầu tiên đó chính là leader trưởng team của của B-Team, đó chính là Mèo Béo. Uh, một mèo béo đặt tên là mèo mèo đặt tên là mèo béo còn kêu là không béo gì nữa ok tiếp theo nữa nè tiếp theo nữa là một bạn nữ rất là xinh xắn của chúng ta xin giới thiệu các bạn đó chính là mập đu rum cũng mập luôn dạ, okay. mập đu rum mập đu rum đu rum đu rum ok rồi à ok ok rồi tiếp theo nữa chính là naobi wibu Nabi thôi anh Nabi hả? Ok Nabi hả? Ok Nabi thôi <laughs> Ok bạn ơi Và tiếp theo nữa chính là Doraemon à, bậy bậy con này nó không có trong PT em bạn ơi con này nó không có nhầm nhầm nhầm <laughs> ok bạn ơi thì hôm nay nè mình đã mời các thành viên của B à thật ra đây mới có ba người thôi còn lại hai người nữa mà người ta bận mất tiêu rồi cho nên mình chưa mời được các bạn ơi đó thì hôm nay bọn mình đã vào trong đây và bọn mình cùng nhau chơi một cái mini game mấy bạn ơi thì, hãy nhìn đây ta da trên tay của mình chính là một cái bánh rán thơm phức mấy bạn ơi đó và bánh rán này dùng để làm gì các bạn biết không chúng ta sẽ sử dụng cái bánh rán này để chúng ta mua chuột Doraemon bạn ơi bạn coi nè bấm vào người Doraemon nè đó sau chúng ta sẽ mua túi thần kỳ của Doraemon bằng một cái bánh rán đó trời Doraemon nó bán túi thần kỳ luôn các bạn ơi kỳ cục ghê luôn á rồi sau khi mà mua được cái túi thần kỳ của Doraemon Ủa mà khoan, tính ra mình mua túi thần kỳ mà sao Doraemon vẫn vẫn còn cái túi ở chỗ này vậy? À, Doraemon bán hàng sách đúng không? À chắc không phải hàng phách đâu bạn ơi, để mình mở thử coi. U, uh, không phải hàng phách các bạn ơi, này là hàng riêu rồi. Trong đây có rất là nhiều bủ bối luôn bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ mở ra nha. Mở ra nè. Đó, ok. Và mình đã được hai món bủ bói của Doraemon Đó còn mọi người mọi người mua đi mua đi mua nhanh đi Ok, rồi, ok, mua, okay. mua đúng không? Rồi qua đây qua đây, chúng ta sẽ cùng nhau qua đây để review bộ bói của Doraemon nha bạn đã. Thì à, đầu tiên xin giới thiệu bạn trên tay của mình chính là đèn pin phóng to bạn ơi của Doraemon nha bạn coi nè. À, bây giờ mèo béo đi. Ok, mình sẽ biến cho mèo béo mập hơn nữa. Ấy, béo hơn nữa nè. Wow, phóng to lên luôn. Dạ. Xịn chưa? Xịn chưa? Rồi, tiếp theo nữa chính là quẹt ba tiêu các bạn ơi đó mấy bạn có coi tay du ký bao giờ chưa mấy bạn có biết biết cái quẹt ba tiêu không đó cái này là cái quẹt ba ba ba tiêu trong truyền thuyết nè đây mấy bạn coi nha bùm ủa không có gì ờ, xảy ra này không à, có gì xảy ra luôn ủa không có gì ta Ôi, ôi bay luôn kìa Trời ơi bay luôn rồi Ồ, ờ, Cái này là quẹt quẹt ba tiêu thiệt rồi Ok để mình xem coi Naobi thì nhẹ nè Mình quẹt cái là bay lên trời luôn Để mình xem coi mèo béo nặng như thế này Mình quẹt có được không nha Quẹt nè Ui, còn bay cao hơn hồi nãy nữa bạn ơi à, <laughs> Ok Đó cái này là hai món bủ bói của mình nè Rồi ok để xem coi những người còn lại sao nha à, Đầu tiên thì là mèo béo đi Ok mèo béo hãy thử review bủ bói của mình đi nhìn này Ủa? Ủa? Cái đó là gì ạ? trông giống ke hay gì ạ? Cái này là áo choàng bay Áo choàng bay Wow xịn quá vậy Rồi ok còn gì nữa không Đây triệu hồi siro Ê Ủa gì có con sói vậy ấy da ấy da ơi cho gì cho gì bạn ơi cho gì cho gì trời trời trời mấy con chó này lão quá trời à cái bánh nó chịu hỏi mấy con sói đúng không mày hả mày bay lên trời luôn đi rồi xong biến mất luôn mày ơi <laughs> ok rồi tiếp tục là mập nè mập hãy review buổi bói của mình đi rồi nhìn nha ok ui ui chịu hỏi con gì vậy ui chịu hồi là con con con Lego nữa bạn ơi. À cây kiếm của của của của mặt Durum có thể chịu hồi ra một con Lego. Ờ ok, để mình đó quẹt cho cái là biến mất luôn ok Ồ, à, mày hả mày Ủa, tôi biết dịch chuyển nè ôi mày hả mày ủa rồi nó đâu rồi dịch chuyển Đấy liên tục mấy bạn ơi <laughs> ok rồi rồi ok vũ khí tiếp theo của mập là gì nè súng đi biển hả à súng này là súng bắn bong bóng hả đâu mập thử bắn à, bắn béo coi mày béo hả đâu béo à. đâu béo đâu Piu. Ủa, tao mười viên bắn vậy đó Ô, có, có, có. mèo béo bay lên trời luôn rồi Để mình cho bay cao hơn hey, Bay cao hơn đi Ủa sao bay cao không được à oh, rồi xong rồi xong mèo mèo béo bị dính vô cái bong bóng xong bay lên trời luôn bạn ơi à bụ bói này cơ bộ xịn rồi nha ok rồi tiếp theo là nào trời từ nãy giờ nào nó bị cái con này dí mãi bạn ơi trời ơi mập ơi làm ơn làm ơn thu con này lại đi đừng để nó dí nào nữa <laughs> nó dí nào luôn quá nãy giờ <laughs> không thu được kiểu nó dí cho chết luôn thôi ấy thôi nào ơi em đứng im cho nó giết em đi nào nhìn em bị nó đuổi thấy tội quá à nào đang sử dụng kỹ năng của mình để đào hố Ủa, rồi xong nó biến mất rồi Ồ oh, ok rồi Bộ bói của Nào là gì nè Nào khoe coi Nè anh Đó Ngắt in À cái này là găng tay chuột chuỗi đúng không Dùng để đào đất nè Ờ, ờ em đào vậy ơi bình tĩnh bình tĩnh Đừng có chôn anh chứ Ok Rồi còn gì nữa không à, Dây cốt tăng tốc vậy nè Ui chị nhanh hơn nè Ồ, Hóa ra là vậy Ok cái này là dây cốt uh, Gọi là gì cái gì, gì dây Dây cốt tăng tóc Ok Rồi đó, mấy bạn thấy không nói chung là bọn mình ai cũng đã có được vũ khí à không cái này không phải là gọi là vũ khí mà gọi là vũ bối của Doraemon nữa bạn ơi nhưng mà hôm nay bọn mình sẽ gọi là chiến đấu cùng với nhau bằng vũ bối của Doraemon nha và các bạn hãy thử đoán xem coi người nào sẽ là người giành được chiến thắng nha <laughs> ok ok rồi không nói nhiều nữa còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thôi nào bạn ơi let's go rồi ok bây giờ là bọn mình sẽ cùng nhau chiến đấu với nhau nha bây giờ vào đây mua bủ bói nè bạn ơi hồi nãy là mình gọi là cái bủ bói hồi nãy là mình chỉ review cho bạn xem trước thôi còn bây giờ mới mua bủ bói để chiến đấu nè ok bấm vô mua mua nha mua hai cái túi thần kỳ nè đấy rồi ok mọi người mua đi nha rồi mình sẽ mở ra coi mình được cái gì nha bạn mở nè bùm rồi mở tiếp bùm nha yeah. uh, mình được cái súng mấy bạn ơi à, à, vũ khí xịn vũ khí xịn ở còn cái này là gì đây à cái này là áo áo áo choàng bay à cái này cũng xịn nha ok ủa cái gì vậy sao mà nước tùm lum lay vậy ủa ai ai có gì vậy u uh, mập có thể chịu hồi được nước nè ồ ghê ghê ghê ok à, không mèo béo chứ hồi nãy giờ mình cứ lộn béo béo với mập không à trời ơi hai người này tên giống nhau quá lộn hoài ok mập cũng có rồi chuẩn bị nha một hai ba bắt đầu chúng ta cùng nhau đánh nhau nha ai đạt được 10 mạng trước người đó win nha ok bạn ơi hồi hộp quá hồi hộp quá ông khoan từ từ mình phải test cái súng của mình đã sử dụng cái súng bắn cho con cừu thôi coi mày hả mày uh, chết queo luôn tội tội nghiệp em cù quá tội nghiệp em cù <laughs> quá thôi kệ mình ăn mình ăn thịt nó luôn ok kệ đi <laughs> ok rồi chuẩn bị nha mọi người một hai ba bắt đầu rồi ok ok để mình à, chuẩn bị nha bạn để mình lắp lắp ra mình coi coi ui hai hai hai hai người kia đang đang đánh nhau đang đánh nhau ui trời ơi mèo béo đã giết chết mập rồi trời ơi nguy hiểm vậy ok từ mình phải ăn thịt gà rồi mình chạy cho nhanh các bạn ơi ok rồi sử dụng áo choàng bay để bay lên trên hứa bay lên trên nè bay lên trên để làm gì các bạn biết không xem mình nha bay lên trên sau đó nhìn xuống dưới ơ mèo béo kìa bắn nè mèo béo à cái này là đèn pin thu nhỏ bạn ơi bắn nè thu nhỏ thu nhỏ này thu nhỏ nè bắn cho chết luôn Đấy. <laughs> mèo béo thu nhỏ cho nên khó bắn quá ok mình đã xuống dưới đây rồi các bạn ơi để mình chui ra đằng sau nè chui ra đằng sau để mình bắn bắn bắn mèo béo nha ấy mèo béo mèo béo mèo Ui, trời, bắn không được nhỏ quá bắn không được mèo ơi Ủa, trời sợ ông, ông, ông nhỏ xíu bắn không được đây mèo béo <laughs> trời ông nhỏ bắn không được <laughs> khó chịu vậy ôi mèo béo nè mèo béo mèo béo mèo béo nè <laughs> trời ơi các bạn ơi mệt muốn chết luôn á bắn mãi mà không chết ủa cái à, từ nãy giờ à, ủa giờ còn có mỗi mình mình sống hả ok vậy là màn một màn một mình đã win và mình đã được một điểm nè à, mập được một điểm nè và mèo béo được hai điểm trời ơi, mèo béo chơi ghê vậy ok rồi tiếp tục màn hai nào bắt đầu rồi ok bây giờ là mình sẽ mua vũ bói mới nha bạn nha hồi nãy là hiệp một là mình đã chiến thắng à không à đúng rồi mình chiến thắng nhờ mình đạt được có một điểm mà phải đạt được 10 điểm mới mới mới là win nha bạn ok bấm vô Doraemon nè mua thêm một cái túi thần kỳ nữa nha đây mua thêm cái túi thần kỳ nè rồi để chúng ta xem vũ bói tiếp theo chúng ta sẽ là gì đây mở ra nè đó mở ra ok mình đã được một cái gọi là cái này là gì đây ta ờ, hình như là để ờ, tạo ra bức tường đúng không à đúng rồi nè với lại là một cái cung tình ái <laughs> dễ thương vậy bắn con gà nè hey. à cái này cũng xịn đó bạn ơi rồi ok mọi người đã sẵn sàng chưa một hai ba bắt đầu ok ok rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm người để mình giết các bạn ơi mình phải thịt gà vô quên mất ăn thịt gà vô để chạy cho nó nhanh nè And ok để xem coi có ai không nha ui, khủng long ai à, cái gì vậy sao vừa mới ra gặp con khủng long luôn mày mày, mày hả khủng long chết mày đi con ok để xem có ai không nha có ai không ta hello ui có hai người có hai người kìa bắn à, ừ, mặt hả này nè mập nè nè ủa, mặt ủa, phao đâu bắn mình vậy phao đâu bắn mình vậy mập nè một điểm ok nào nè nào nào đứng lại chạy đi đâu chạy chạy chạy ủa hả ủa này thì ủa nè hai điểm nữa bạn ơi vậy là mình được 3 điểm rồi yeah yeah yeah ok ok với được hai người nè bây giờ còn mèo béo nữa thôi trời cái cung này xịn dữ ta bắn có xíu chết người rồi ok mèo béo à mèo ủa? Béo ủa mèo béo nấp rồi hả ủa nào ơi em chết mà sao em còn ở đây vậy em đâu biết đâu tự nhiên em hồi sinh ui mèo béo kìa ôi mèo béo hả mèo béo à thấy mèo béo rồi nha mèo béo ui à, <laughs> chạy hả chạy đi đâu chạy chạy đâu cho thoát nè ok các bạn ơi mình đã giết được ba người luôn các bạn ơi ủa hình như cai mới vừa dùng đèn pin phóng to phóng to con cụ lên hay sao mà nó to dữ vậy phải không <laughs> trời ơi trời ok bạn ơi mình đã giết được ba người luôn rồi vậy là hiệp 2 mình đã chiến thắng rồi nha và mình đã đạt được 4 điểm mình chỉ cần 6 điểm thôi là mình win rồi ok chúng ta cùng nhau tiếp tục nào let's go rồi, hai món bủ bói vừa rồi xịn các bạn ơi để xem bủ bói tiếp theo là gì nha mở ra nè ok mở tiếp ớ à, mình lại được cái cung hồi nãy nữa nè ớ à, phải nồi ok cái cung này xịn lắm cái cung này xịn lắm bắn là chết người luôn á nha ok với lại cái chai này cái chai gì ta để mình thử coi ấy bum ủa cái chai này nó văng ra cái gì nè để mình xem coi nó văng ra cái chữ hai các bạn ơi à cái này là cái này người ta gọi là cái thuốc người ta thuốc đông giọng nói các bạn ơi cái này mình có coi một cái tập phim của Doraemon này nè ok rồi mọi người à, chuẩn bị nha <laughs> lần này mình lại tiếp tục có được cây cung nữa các bạn ơi ok chuẩn bị nha một hai ba bắt đầu tấn công nhau thôi ok ok chạy ra chạy ra coi có, ai không ui mèo béo kìa ui nào nào nào mình thấy nào kìa ừ. bắn nè ui chạy chúng con gà con gà đáng ghét tiền mày nhảy vô làm gì vậy ok đi qua đây coi có ai không có ai không ui mập mập mập hả mập nè mập nè ngon bắn tôi xem ngon bắn tôi phát xem ôi né nè né nè ui né nè bắn coi bắn coi né nè ôi trời xịn xịn né nè ôi trời sao, dính vậy chết nè ok trời cái cây súng của mặt yếu xìu các bạn ơi mình né đạn được luôn nè ok tiếp theo là nào nha ơi nào nào núp hả nào nào núp à? nào núp ui nào có cây súng cây súng này hình như là cây súng ờ, gì ta súng bắn bắn ra không khí đúng không à mình biết cây súng này rồi nè chạy hả nào chạy đâu chạy chạy, chạy, chạy nè <laughs> ơi bạn ơi tính ra cái cây cung của mình xịn đến nỗi mà mình gặp ai người đó cũng sợ mình hết các bạn ơi không dám tấn công mình đây à! ông cần thì à mèo béo gan ôi chết mình bị độc rồi mình bị độc rồi phải nhảy hip hop cho hết bị độc thôi nhảy hip hop nhảy hip hop cho hết bị độc này nuốt nuốt nuốt chết các bạn ơi mèo béo mèo béo mình bị dính độc mấy bạn ơi phải nhảy hip hop cho hết độc mới được nhảy hip hop hip hop này mà đây hip hop này mà đây nhảy hip hop là không bao giờ chết này này này rồi xong chết queo luôn oh, <laughs> ok bạn ơi màn số 2 thì mình đạt được 6 điểm à, giết giết được hai người đạt được 6 điểm vậy là coi như màn số 2 là mèo béo win rồi ok hôm sau màn tiếp theo mình sẽ phục thù ok tiếp nào mọi người ơi tiếp nào ủa cái gì vậy Doraemon nó mới giảm cân hay sao tự nhiên giờ nó ốm nhôm nhách vậy ủa mọi người ơi lại đây lại đây ủa sao Doraemon nó ốm nhôm nhách vậy trời <laughs> ai dùng đèn pin thu nhỏ rồi ai dùng đèn pin thu nhỏ thu nhỏ Doraemon là vậy trời ok mua lại coi ok không biết là Doraemon nó thu nhỏ lại thì bủ gói của nó có bị nhỏ lại hôm nay để xem thử nha chạy ấy bạn ơi tính ra mình lại tiếp tục được cái cây cung hồi nãy nữa nè trời đất, ơi mình xài cái cung này riết mình chán luôn á thôi dục không thèm mình sẽ sử dụng bằng à, gọi là súng không khí bạn ơi súng này là súng không khí nha ok rồi à bạn thấy mình đeo tay nhìn ngầu không ok rồi mọi người uh, chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Ok, trốn trốn mấy bạn ơi, kim kim kim kim chỗ trốn rồi chuẩn bị nha. 1 2 3 bắt đầu màn thứ tư ok à, mình nghĩ rằng là năm màn là mình sẽ win nữa bạn ơi mấy bạn coi mình nè à. năm màn thôi là mình win chắc luôn ui nào kìa nào kìa ủa sao nào với nào với mập lúc nào cũng đi nhau đi chung với nhau hết ta ok để mình chui vô cái đường ống ui nào kìa bắn Ủa cái quạt ba tiêu, cái quạt ba tiêu siêu phế. Ủa đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ê mập ơi, sao mập nhỏ xíu vậy? À, à cái gì? ui mập nó quăng mình lên trời luôn. <laughs> trời ơi trời. Mập nó quăng mình lên trời luôn rồi. À, nào nào bên dưới, nào bên dưới, mình thấy nào bên dưới kìa bạn. À ok ok. Ủa mập khoan. Bây giờ mình mà nhảy xuống đó là mình mất máu chết luôn á, mình phải ăn bánh mì vô, ăn mình mì vô. Hey. Ôi, trời ơi, mới vừa nhảy xuống dưới là gặp hai người đó luôn. Ok, ơi mập nè mập đâu, đâu, đâu, không mập không khí à mập dám biến phong thành nhỏ xíu đúng không mập mập nè biến phong thành tí hon đúng không mập nè mập nè chết đi ừ, hay, hay á. mấy bạn ơi mập đu biến mình thành nhỏ xíu luôn rồi bây giờ làm sao mình quấn quấn quýnh lại hai người kia đây à khoan ha khoan khoan khoan từ nhiều khi mình biến hình thành nhỏ vậy người ta lại không thấy mình thì sao đúng không ok ok để mình mình mình kiếm cái cây mình nấp ui người ta đang <laughs> ok mình thấy nào kìa mình sẽ nấp đằng sau cái cây này nha các bạn nha mày yên tâm mình chơi là mình tắt mít hết rồi cho nên mấy người đó không nghe mình nói gì đâu ok ơi nào kìa mày nào hả nào hả con gà tránh ra con gà đáng ghét này tránh ra coi nào ui trời nó né đèn rồi <laughs> nó né đèn không bắn được trời ơi nó né đèn liên tục trời ơi là trời ờ rồi rồi mình nghe tiếng trứng đâu đây vậy tiếng chân à tiếng chân nè nào né hoài ơi nào nào trời, trời nó né đạn chết ờ, nè ờ. này thì né đạn nè Trời ơi bạn ơi mình nói thật nha Mặc dù là nao nó rất là nướp luôn Nó không biết chơi chiến đấu với nhau đâu Nhưng mà có điều là nó nó, nó ngáo nó nổi mà nó chạy nó né né mình bắn không giờ mình dính được nó bạn ơi trời ơi trời mệt phải uh, mèo béo mèo béo à mèo béo đang sử dụng một cái bình thuốc độc các bạn ơi à, <laughs> lại là bình thuốc độc hồi nãy quăng mình nè à. lại hip hop never die à không có được cái chuyện đó đâu lần này mình sẽ nấp đằng sáu cây ok nấp đằng sáu cây nè ui mèo béo có cây cung mạnh hồi nãy các bạn ơi ui hay là hồi nãy mình chọi cây cung ra xong mèo xong mèo mèo mèo, mèo béo lụm ta chết rồi mèo béo lụm cây cung của mình rồi như vậy là không được không được không được không được ui này thì ui này, này thì tôi này thì mèo béo đó này ừ. thì ui ừ, ừ, ok không sao mình tin rằng là tài thiện xạ bắn đột kích hàng ngày của mình mình sẽ giành được chiến thắng ôi ờ, ừ, mèo béo bên đây hả rồi, rồi nãy giờ không biết luôn á à, leo bên đây leo bên đây leo cho cao nè hơ hơ hơ hơ hơ chết nè <laughs> ok bạn ơi đại bác không khí đã giành được chiến thắng yeah ui mình được 9 điểm rồi nè trời ơi còn có điểm nữa là mình win rồi trời ơi tiếc quá vậy ok không sao chơi thêm màn nữa là năm màn luôn cho chẳng ok mọi người ơi vậy là không win rồi nha <laughs> Rồi ok mua mua mua đồ tiếp à, Mà khoan hình như bây giờ mình nhỏ bằng Doraemon luôn các bạn ơi Bạn coi nào nhiều khi mình còn lùng hơn cả Doraemon nữa bạn ơi <laughs> Nãy nồi Nãy mập biến mình thành nhỏ xíu luôn Trời cái này tại mập rồi ok mình sẽ mua túi thần cây nè trời ơi trời ok hay lần này hy vọng là nó sẽ cho mình cái bộ bói gì đó xịn hơn ok mua nè uh, cái này là chống chống che các bạn ơi wow bay lên trời bay lên trời à, ờ, chống chống che dùng để bay lên trời nha đấy xịn chưa trong chóng kia hả gì mà lặn số mình là để bị phong giết hay gì mình bay lên trên trời được các bạn cũng có cái trong chóng tre để bay luôn à tất nhiên rồi trời ơi mình trong chóng tre của mình xịn hơn bạn nhiều trong chóng tre của mình là đến từ mỹ trong chóng tre của bạn là hàng trung quốc ok <laughs> ok rồi xem coi Ủa, mình lại được thêm trời ơi lại gặp cái cung này nữa bạn ơi hình như cái cung này nó ám mình thấy gì á mình gặp nó hoài à. trời ơi trời ờ thôi kệ cuối cái này là mạng cuối cùng rồi mình chỉ cần giết được người thôi được à, mà khoan hay là mình chơi trò này vui hơn đi ê mọi người ơi hay là bây giờ bọn mình chơi trò đổi vũ khí cho cho cho cho cho nhau đi được không mạng cuối rồi Ê, à cái này không tính nha cái này mình tự chết này không tính nha ok à, ok <laughs> cái này là màn cuối rồi hay mình đổi vũ khí cho nhau đi chịu không súng xà dạ phòng súng xà phòng hả thôi súng xà phòng yếu lắm phòng không lấy đâu không thèm không thèm, trời ơi đồ của đồ của mặt yếu xìu à à kiếm này kiếm gì kiếm triệu hồi cho con con này đúng không trời, trời, trời. rồi là cái con này nữa rồi trời ơi cái con này xuất hiện nữa rồi cái con này khó giết lắm luôn á ok được rồi nếu như mà em muốn đổi thì anh sẽ đổi cho em đó lấy đi ok anh sẽ lấy cái kiếm <laughs> mấy bạn ơi nao gọi là nao nước các bạn ơi cây kiếm này mạnh hơn cái cây súng đó nhiều ờ, cái cây cung nó nhiều trời ơi nao nao nao nao đã đổi ờ, bị ờ, bị lỗ các bạn ơi ok một hai ba bắt đầu ok rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ phải sử dụng trong chống tre để mình leo lên cây mình có chiến thuật hết các bạn ơi leo lên cây để mình núp để cho mấy người bên dưới đó giết giết nhau trước đi rồi mình giết sau các bạn hiểu không đấy leo lên cây leo lên cây leo lên cây đấy ok hai không biết trên cây chắc có ai không ta để chui trong đây có vô chui gì được không không chui vô được ok để nhìn xuống bên dưới coi mọi người giết nhau anh em ơi đấy cái gì đấy à mập kìa mập dám lên trên cây của phong hả mập mập mập đứng ờ, lại à? à. mập đứng lại mập xin lỗi sao à gì ôi béo à, béo à, béo à. ok kìa mọi người đang trời ơi mọi người đang đang giết nhau anh em ơi mọi người đang giết nhau rồi xong rồi xong Ok bạn, bây giờ mình sẽ đứng ở đây chờ mọi người giết nhau xong Còn một người cuối cùng mình sẽ xuống mình giết luôn Để mình đạt được thêm một điểm nữa là mình win Trời ơi, đơn giản đi đen giỡn Ok, đứng ở trên đây chống chống chống nạnh chờ thôi bạn ơi Ok, à nào à nào à nào ui ui trời à mặt đã chết rồi ui ôi bạn ơi hình như hình như là nao nao nao được cái cây súng của mình cho nên nao bắn ghê các bạn ơi rồi xong ok mập với lại mèo béo đã bị loại rồi u mấy bạn ơi nhiều khi hồi nãy mình đổi cái cung là mình sai các bạn ơi tại vì nào nó sử dụng cây cung nó bắn chết được hai người kia luôn rồi có khi nào mình bị bắn chết luôn không ta không sao không bình tĩnh bình tĩnh ok mình sẽ bay xuống dưới nha bay xuống dưới bay xuống dưới bay chậm chậm thôi bạn ơi bay chậm chậm thôi bay chậm chậm thôi chừng chết ok à, nào để đứng bên dưới đúng không ok để mình sử dụng hi chịu hồi lego dí theo nào ok lego của mình nó sẽ đuổi theo nào quýnh mấy bạn ơi nào ơi sau lưng kìa em ơi sau lưng kìa à đây là con lego của anh đó nó nó nó sẽ đuổi theo em và nó giết em đó em lo mà chạy đi ôi trời nó có cái quạt bát tiêu luôn kìa à nào hả nào hả nào nè nào nè yeah win rồi yeah lego ơi bọn mình win rồi đó bạn cười lên đi à, nó cũng đang cười nè à, vui quá vui quá quên rồi <laughs> ok bạn ơi thì mình đã đạt được 10 điểm rồi vậy là có nghĩa là mình đã quên rồi bạn ơi trời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 ý kiến gì không mọi người có ý kiến gì không buồn chả chả chả muốn chơi đó buồn quá buồn quá hả rồi rồi xong mọi người giận mình luôn rồi trời ơi đừng giận tôi chứ cái này chỉ là game thôi mà ok không sao <laughs> win là được rồi ok và các bạn cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của naobi mèo béo cùng với mập durum và những thành viên của bi team để ủng hộ cho mọi người nữa nha ủng hộ cho các thành viên của bi team nha anh em đó ok và bye bye hẹn gặp lại anh em những video lần sau bye bye yêu anh em vải nồi tạm biệt bye bye